Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi. Ở video này thì Khả sẽ soi đồ cao thủ tống kim. 4 bài hết hổ cho anh em xem. Như anh em thấy hôm nay hết hổ này được top 6, 185 mạng và 43 sơ, tử vong 25 lần và liên chạm 22. Anh em cùng xem xét đồ của hết hổ này những thứ nào nha anh em. À anh Tâm Thánh đứng im, đứng im để em soi đồ. Đứng im để em soi đồ. Rồi, à, tí nữa Khải soi đồ ta anh Tâm Thánh cho anh em xem. Đây anh em ơi, xét đồ của hết hổ thì ờ, anh em xem nhanh thì uh, như khải nói thì ạc này là ạc uh, ờ, đang top 6 và hôm nay thì uh, khải nghĩ ạc này cái bong bóng nè sẽ dùng lý 38 dòng 1 sức lực cao một cái nón kim 25 sức lực động lực một cái áo thổ 40 15 30 một dây chuyền kháng uh, không có kháng cả kháng bay 19 mà thôi đợt kích là dòng 2 kháng động 18 một bao tay kháng lôi 29 một ngạp bòi kháng lôi 15 loại kháng lôi 15 nhẫn chậm 520 và bao đai lưng làm chậm 40 nhẫn chống 40 dòng 2 thì nhỏ nhẫn này kích được dòng 2 chón nha năm và một đôi giày chống 30 thắng họ 4 thì tính ra thì set đồ này cũng gọi là tầm trung nè đỡ mà nói vip thì ờ, nó khá là bình thường nhưng không phải là vip lắm như nào gọi là tầm này là gọi tầm trung anh em đủ chơi dư sức mà chơi nè tính ra set đồ này thì khả nhìn sơ qua thì set đồ này thì chỉ cũng tầm một hai kim rồi uh, ờ, 500 xu quay đầu nè mắc nhất là khả nghĩ nhất là bao tây tay chắc khoảng một kim mấy và cái bóng cái bóng này chắc cũng tầm hai kim mấy ba kim nhẫn này thì trong 40 cũng khá là đắt đấy dòng 2 tuy là dòng 2 nhưng mà cũng có giá hơn hai ba kim đó nè và đai lưng làm chậm 540 nói chung đai lưng này cũng khá là rẻ thôi nhẫn này cũng vậy 200 220 tính sơ qua thì này có cho mình 80 chọn 60 chậm nè 60 chậm và 70 chón nếu kèm nghe mơi thì đạt mốc 80 chậm 80 chón nè đó 80 chậm 80 chón nếu có nghe mơi nha tại vì cái thanh âm của nghe mơi thì nó đến 30 phần trăm rồi nè 30 phần trăm chón cũng như 30 phần trăm chậm rồi thì hạt này thì đang có 70 chó trong người và 60 chậm trong người thì chắc chắn sẽ đặt mốc 80 chậm 80 chó rồi nha anh em chứ mà cái bang tầm này chỉ uh, rất là giờ đánh nè chỉ cần cánh nhẹ lát gá là nó rất là trâu đánh cảm giác rất là ngon luôn bóng 38 chung mình sẽ đồ này thì tầm trung thì đỡ khả nói thì sẽ đồ này thì không đến khoảng không đến không đến 10 kim không đến 10 kim đâu nè tổng sức đô này khả nghĩ khoảng tính là con ngựa thì tròn khoảng một triệu đấy tại vì con ngựa nó nếu một người mua con ngựa bệnh viện thì khoảng 300 k này thì còn những mối còn lại này thì cộng hết lại thì trung bình thì nó hơn 10 kia một chút thì 700k à, ở đây thì kèm ngựa này xét đôi là tầm một triệu nè xét đôi tầm một triệu hạng 21 thì cấp cũng tầm ngang 107 Dũng Khải đó không biết bắt sách chưa nhưng mà đánh khá là khép hôm nay được top xấu nè rồi anh em xem video của cao thủ hát hộ cái ban bỏng thì đừng quên cho cao thủ này một like chia sẻ cũng như video Khải nè mày cảm ơn em rất nhiều nha